Xin chào mọi người, mình là Hưng Néo Review. Hôm nay, anh Bình Phùi của chúng ta lại lang thang trên đảo hoang vắng người để trong chơi. Cùng đón xem một ngày của anh Bình Phùi trên đảo hoang diễn ra như thế nào nhé. Hiện tại anh đang thất nghiệp và đang nợ người ta 10.000 vì bốc họ không có tiền trả. Anh lên đảo này làm video kiếm tiền trả nợ. Cảnh đầu tiên, anh xách một cái phóng lợn ra biển, tìm kiếm con cá chà bạc nào đó đi lạc để xiên. Anh lặn xuống biển để lùng sục khắp nơi, trong anh ta thật trẻ trâu, tính nóng như kem, lặn một lúc thở không nổi, anh lại ngoi lên mặt nước, anh lên lại bờ biển để sửa lại cây phóng lợn tự chế. Cây phóng lợn anh tự chế có độ bền rất cùi, mới một xíu đã bung dây suýt rớt đầu dao ra ngoài. Cây phóng lợn của anh rỉ sét, xiên chỉ có nhiễm trùng mà chết tức tưởi, thật là ối dồi ôi, mon men theo đường bờ biển, anh tiếp tục lặn xuống những rạn san hô tìm kế sinh nha, đi săn mãi mà không bắt được thứ gì, anh lại lên bờ tìm kiếm thứ khác chống đói, anh tìm được vài cây ăn quả nhỏ ăn tạm, nhìn mặt anh cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, anh cố bào chữa cho sự vô dụng của mình, đang đi thì anh bắt gặp tiểu ngộ không đang đi lấy kinh, nhưng mà ngộ không này lạ lắm, rồi anh móc ở đâu ra một cái cam, thật là ảo ma china, vì lặng biển lạnh nên anh quyết định tạo lửa sưởi ấm, anh thu thập các cành cây khô làm củi, anh xếp đá theo hình tròn để ngăn gió làm tắt lửa của anh, rồi anh móc cây đánh lửa và một nhúm bông gòn mua ở nhà thuốc Long Châu để tạo lửa, đi sinh tồn mà ra tận tiệm thuốc để mua bông gòn thì tôi cũng đến à anh luôn. Sinh tồn tạo lửa đối với anh quá dễ dàng, tia lửa đốt cháy bông gòn và anh đã có lửa, anh bắt đầu gọt trái cam ra, một miếng, hai miếng anh ăn hết trái cam rồi chừa lại vỏ, rồi anh cho mấy hạt anh nhặt được vào lửa nướng, hạt nướng chín được anh bỏ vào gáo dừa khô để giả miệng, rồi anh cho vào một chút nước sạch, vỏ cam làm thành cái ly, không biết anh đang có ý tưởng gì hay, à thì ra anh tính làm một cốc cà phê trồn lùi, anh muốn uống cà phê để giữ được tỉnh táo cho chuyến đi săn tiếp theo. Xong xuôi, anh nằm nghỉ ngơi trên võng một lát để lấy lại bình tĩnh, rồi anh bắt đầu ra biển đi săn lần 3, lần này anh mang theo vũ khí lợi hại hơn, vịt nỏ thần cộng 12, nhìn những con cá bơi xung quanh mà không bắt được khiến anh nổi cáu, bọn cá thoải mái bơi trước mặt anh như muốn chơi ngươi anh, anh chỉ bắt được một con cua biển tí hon và một con mực con, không nản lòng anh tiếp tục chuyến đi săn, lần này anh bắt được một cá trà bạc rất to, anh quyết đem về khu cắm trại làm thức ăn dự trữ, trên đường về anh nhặt được một bao tập đấm boxing, anh quyết định đem về trại để làm bao tập đấm cho mình, trút hết tức giận của cuộc đời dành cho anh vào bao cát. Đấm một lúc anh cảm thấy mệt rồi, anh lại xách phóng lợn ra bờ biển, muốn tìm thêm thức ăn dự trữ. Anh bắt gặp một con cua bự, nó chỉ hai cái càng to bự chản của mình về phía anh như muốn thách thức. Mày có ngon thì nhào vô, không sợ hãi. Anh cầm phóng lợn xiên nó một phát, con cua xấu số chết không kịp ngáp đã trở thành thức ăn của anh. Anh mong nó về trại và nhóm lửa lần hai. Ngọn lửa bùng lên ấm áp, anh chuẩn bị nướng cua, anh còn khoe tối nay mình sẽ có món cá chà bạc nướng, bây giờ anh cho cua lên thang và nướng, hai cái càng cua to bự ban nãy nó dọa anh, phần thân mập mạp, tất cả trở thành bữa ăn ngon lành dành cho anh bình phùi, nhìn con cua đang chín dần, đổi màu sắc thành màu cam, mùi thơm của nó bốc ra khiến anh không kìm lòng được, anh bình phùi của chúng ta đã đói cả ngày hôm nay. Cốc cà phê trồn lùi không thể làm dịu cơn đói của anh, rồi anh đem cua đã chín xếp lên tảng đá màu trắng mà anh đã chuẩn bị sẵn, anh vui vẻ thưởng thức món cua nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Một miếng anh cho vào mỏm, hai miếng anh cho vào mồm, anh ăn như đói trăm năm, anh còn thả like vì món này thật sự quá ngon. Now we're gonna go claw. Anh nói địch mẹ mày ngon quá. Anh nói, nhìn miếng thịt cua này đi, nó điên vờ lờ, trắng trẻo thơm tho vải chưởng, nhìn bố mày ăn nè. Anh nói đủ má nó ngon, tao chưa bao giờ được ăn cua tươi ngon ngọt như này. Anh bình phù sát, rồi tự nhiên đang ăn, anh nổi điên lên và đập đá, làm cho tảng đá đựng cua vỡ làm hai, rồi anh tiếp tục u u u, ăn sạch hết không chừa lại gì. À nhầm, anh chừa lại vỏ cua, vỏ cua ăn được thì anh cũng ăn luôn rồi. Ăn xong, anh chôn vỏ của con cua dưới tảng đá, lời thì thầm của đá, à nhầm của anh, đó lời tri ân chân thành nhất anh dành cho nó, anh cảm ơn sự hy sinh của nó, giúp anh sống sót tại hoang đảo này. Một phút mặc niệm bắt đầu, sau đó anh rời đi thám hiểm phần còn lại của hòn đảo, những hang động thiên nhiên do nước biển bào mòn tạo ra. Trong chơi quên hết ngày giờ thì trời đã tối, tối đến anh lại nhóm lửa lên để chuẩn bị bữa tối. Tối nay anh có món cá chà bạch nướng, trên đường về anh bị đệ tử của Tề Thiên Đại Thánh dọa, anh cầm phóng lợn nên đéo sợ, anh nói mày muốn thành thức ăn của tao không thì con khỉ bỏ đi, anh bắt đầu nhóm lửa lại lần nữa, đúng là mang theo dụng cụ tạo lửa có khác, người ta sinh tồn nhóm lửa một lần rồi trông coi ngọn lửa, còn với anh lúc nào thích thì anh nhóm lửa, sinh tồn như anh thì không phải sinh tồn nữa mà là đi chơi thì đúng hơn. Rồi anh làm sạch ruột con cá chà bá, sau đó anh nướng nó trên than hồng, cá đã chín anh thưởng thức một cách ngon lành, từng thớ thịt căng mọng nhiều nước của con cá chà bạc khiến anh ăn không ngừng lại được. Sau khi ăn bữa tối xong, anh lấy đèn pin đi soi ếch ban đêm, nhưng không có ếch mà chỉ có trắng nước và lương. Anh thử dùng tay không bắt lương, kết quả không bắt được mà còn thương ở tay, quá bất lực anh quay trở về khu cắm trại và ngủ một giấc thật ngon. Vậy là chuyến đi chơi thám hiểm của anh Bình Phùi đã kết thúc, tập 4 đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, hy vọng mọi người ủng hộ bằng cách cho mình một lượt đăng ký để mình có động lực thực hiện những video sau. Video được biên dịch bởi Hưng Néo Review.